tình là nghĩa xóm thì có bao lâu mà sao hơn thua nhau mấy câu tình yêu là những gì kết thân nhau thì ta hãy càng luôn chân quý oan gia oan gia yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay oan gia oan gia yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người đúng đúng đúng đúng ăn bà này lãng gì đâu lúc nào hoàng á giận à anh ừ. cắn ghê ừ, cắn gì tưởng tượng nhưng mà anh mất cái lỗ mũi sao ta không mà khùng quá mọi tự nhiên mất lỗ mũi cho tôi thở nữa nữa trời bữa nay bà giống ác quỷ quá thôi nói bà đút ăn đi đút ăn đi không mà mở cửa chết cha có khách có khách làm mất hứng nữa. xin trân trọng kính chào hai anh chị Hai anh chị chào chào cô Xin trân trọng giới thiệu Em là bạn của Linh Đa Hường Ờ, ờ. Ừ. ờ Hường nào không phải Hường nhà Không phải phải Hường nhà mình Chính xác là gái Hường đó oh. Người con gái đã 35 tuổi Thích men là không có thích mấy dịch Cho nên là ế trải dài cho tới bây giờ đó oh. Em Lily bạn của Linda Hường mới từ America trở về Ủa Hường đâu có nhà Hường nó nó đi công tác rồi hai ngày nữa nó về không mấy có gì là hai ngày nữa em con biết mà em biết là hường đi công tác hai ngày nữa mới về à. hường có nói với em rồi nhưng mà anh chị cứ yên tâm đi em về đây tới cả tháng lận cho nên á chờ hường hai ngày cũng không có vấn đề gì hết cả em với hường á là bạn thân của nhau à. cho nên á anh chị cũng như là anh chị của em à. nhà của hường cũng giống như nhà của em à. em sẽ vô phòng của hường chờ hai à. anh chị đừng có lo gì hết Ủa, nha ở đây luôn. Ờ, không sao hai anh chị đang hoạt động tình cảm gì thì cứ hoạt động tiếp tục đi ờ. em không có làm phiền cho mình là ờ, à, mà con đường à, à, mà ờ, nè à. Ủa, ủa sao gì mà tự nhiên rồi đi vô nhà mình luôn vậy trời bạn bạn hương hương gọi nè alo alo chị hả chị tiếp nhỏ ly ly giùm em với nha chị cho nó ở trong phòng em đi nó vui tính dữ lắm hồi đi học á nên lần này nó về em muốn nó ở chung với em luôn vậy nha chị trời ơi cái con này thiệt tình à nói gì nghĩa là nó cho con nhỏ này ở đây mà nó không nói mình tiếng nào trước hết trơn trời á thì biết rồi thôi vậy đi chứ không thôi mắc công ờ, gì hường nặng nhẹ nữa mệt nặng lắm. nhẹ gì giờ ập vô nhà rồi thôi đi vô đi chứ đứng đây rồi lát người ta vô trong ta gom đồ hết à em chưa quá à oh. My God Chào hai anh chị à. Lily à, uh, à, muốn đi tắm ừ. Lily muốn uh, gội đầu Ở nhà mình á Có phải set tóc không hả chị? Có có Trên tầng 2 á dạ. Trên tầng 2 bên phía tay trái đó cưng Đi đi Tầng 2 Tôi dạ, đi trái à. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Chị làm anh ngợp thở kìa Sao anh quen rồi cưng Bỏ cô Lily sẽ lên vườn tắm Vừa tắm vừa ăn nho Hãy đi tắm đi ừ. Gì nữa vậy? Oh my god sao, sao? Nho ngon quá Ê Cảm ơn chị Trời Ôi trời ơi bạn như tưởng như ta đang coi mình hẹn không hợp đó chết luôn à Thì giờ coi đi Coi gì nữa Hôm qua mất tiêu cảnh hay rồi Nó mệt ghê vậy Có gì đâu la với vậy Hay thì mình Mình coi tiếp coi Phim đang hay Hai chị Ủa nữa hả? Lily muốn đi tắm Lily muốn gội đầu Nhưng mà Lily chợt nhớ là Lily đói bụng Ăn nho dẫn tới bụng Ở nhà mình có gì ăn không vợ? Có có Với bếp gì nấu nhiều lắm xuống ăn đi Cảm ơn anh chị à. Cái gì nữa vậy? Coi đi, coi tivi Thôi dẹp đi Hay gì đó Con trận trận che hoài bằng bị khùng với đó Không coi đâu Mệt ghê Hai anh chị Hai anh chị có muốn ăn cùng Lily không? Nhìn gì dữ vậy? Làm như từ đó giờ chưa thấy vậy? À? Không ăn uống gì hết trơn trời á Trời ơi Một con Hường đã chịu không nổi rồi Bây giờ còn dắt thêm con Ly con Tắc về đây nữa Chắc tôi chết quá Nè Chị là ai vậy? À, nè trời trời ê nè là gì oh my god nè. không chấp nhận được nè chị quá đáng nha à, vô phòng tôi trả lại đấy chị ơi má ơi trời ơi hoàng ơi là hoàng khuya quá rồi mà con kêu má làm chi vậy má má coi nè hả sao cô ở trong phòng con trai của tôi ờ thì ờ, ờ thì cái gì ôi đất ơi vậy là cô làm chuyện con trai tôi rồi hả xin lỗi chị nha Lily không hề có nhu cầu với trai trẻ này nha Mặc dù nhìn cũng ok đó Má Ok má, cái gì Suy nghĩ cái gì vậy Rồi con hỏi má nè Trong nhà mình vòng con nữa má cho người lạ vô má không có nói con tiếng nào hết vậy Trời ơi má cho người lạ vô hồi nào Vậy đây Ôi. nè ai ai tự nhiên vô phòng oh con Oh my god Sao Hường lại ngủ chung với cháu trai của mình Hai người cũng lớn cái... rồi Sao ngủ cái giường nhỏ xíu vậy Cái gì đi xa vậy à, oh, Cái gì ai ngủ chung với cháu trai của Lily Lily trả vào nhầm phòng <laughs> Ờ nhưng không sao Chính vì vậy Thì Lily lại có dịp để làm quen với cháu của bạn mình <laughs> Xin chào Hoàng à, Bạn Di Hường hả má? Đúng rồi à, Dạ, chào Di. Oh no với Hường có thể gọi là gì Nhưng với Lily Hằng chỉ còn gọi bằng em Bằng ừ. bạn Hoặc bằng chị là được rồi à, Dạ, dạ chào chị okay. Trời ơi Ê, Sao mà kéo dữ vậy Ok Giống như nàng tiên cá bị mắc cạn Xin lỗi Ly không ngờ là sức quyến rũ của mình mạnh đến nỗi Hoàng không đứng nổi dạ. à, dạ, Năm qua giờ Lily xin phép được về phòng của mình đây Này Hoàng mời Lily lên phòng cho Lily nhá Đây tôi là tôi sắp. No Nếu như chị sách thì thôi để Lily tự sách cho rồi Thôi được rồi được rồi Vậy tôi sách rồi không? Dạ Oh no Như vậy dạ, Cảm ơn anh nếu như anh có nhu cầu sách một cái gì đó thì tốt nhất là nên sách chị nhà nhá Không thôi được Chúng anh đi thôi Hoàn ơi Sách ờ, ờ, ờ. rất lẻ rồi đi xuống cho mẹ đó nha Con biết rồi không ơi. có chi Hường rước con điên vô nhà đó không thấy chưa Điên gì không biết nữa Bạn của thường. mà Còn ông nữa Hả? sao ông ngủ đi chui xuống đây làm gì Muốn nhìn hai giây hả Nữa bà nói bậy không à Tại tôi thấy ở đây ôm um sùm tôi tưởng ở đây có mở dạ tiệc Tôi chạy qua tôi coi coi cái gì ai vậy đâu thấy gì đâu Mà bà đừng có ghen vậy Tôi bạc hai túi tóc rồi bà ghen tào lao quá bà việc đi thôi để nó khiêng vali lỡ lên trển rồi nó làm gì con bị bà bà nói làm sao vậy dù sao cũng dai dế là vì cháu mà làm sao có chuyện gì vậy xảy hả? ra được ai à, tính ai à, nhắn tin về này nè ai nhắn tin hường hường nhắn tin đọc ờ, nhắn gì chị ơi ừ. thằng quy hoàng nó làm cái gì bạn em mà bạn em khen nó đẹp trai ga lăng phong độ quá trời trời khi khiến em nở lỗ mũi luôn <laughs> trời đất ơi ừ. sao tự nhiên khen con tôi vậy trời ừ. vậy là nó làm gì con tôi để tôi... nữa nữa Hả? nó nói không có gì đâu à... trời ơi nó hại chết thằng nhỏ rồi mình ơi Anh ra. trời